Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 6 ngày 9 tháng 4 năm 2021, tức ngày 28 tháng 2 năm 2021 âm lịch, ngày Đinh Hợi, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Đinh Hợi hôm nay là Kỷ Tỵ, Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Sửu, Quý Hợi. Con giáp xung tháng Tân Mão là Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi. Một, Tử vi tuổi Tý. Trong ngày hôm nay nhờ có tam hội hỗ trợ mà người tuổi Tý thời điểm này nghe được những lời khuyên chí lý từ sự góp ý của bạn bè, người thân, có thể bạn chưa tìm ra hướng đi cho bản thân trong thời kỳ này nhưng điều bạn có được là tình cảm của mọi người. Bất chấp những hồ nghi, căng thẳng trong lòng mình trong ngày có thiên quan gây hại, người tuổi Tý hãy cố gắng cởi mở trái tim và giúp đỡ những người đang cần đến bạn. Chính điều này sẽ giúp cho bạn có thể có được những vận may trong cuộc sống đấy. Thủy khí vượng nhắc nhở con giáp này nên quan tâm hơn tới sức khỏe của mình, có thể bạn đang làm việc quá sức hoặc thường xuyên thức khuya để xem phim hoặc ăn uống không đúng bữa. Hãy nghiêm khắc hơn trong việc tuân thủ ăn uống, nghỉ ngơi bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ quý nhân phù trợ, tuất, hợi. Hai, Tử vi tuổi sửu trong ngày hôm nay tam hội xuất hiện người tuổi sửu có thể tận dụng thời gian này để giải thích cho ai đó hiểu rõ tình hình của bạn lúc này họ sẽ lắng nghe hơn và sẽ thông cảm cho bạn đấy nếu đủ bình tâm trở lại thì cả hai đủ hiểu và thậm chí còn tâm sự chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa trong ngày thứ sáu này thực thần ghé thăm cho thấy người tuổi sửu chính là người đem đến không khí hòa bình thoải mái giữa mọi người liên quan tới bạn trong ngày hôm nay Đừng dùng sức mạnh cơ bắp để khẳng định bất cứ điều gì, quan trọng là sự hài hước, vui vẻ và tinh tế trong cách ứng xử từng tình huống, vậy thôi. Điều duy nhất mà bạn cần phải chú ý trong thời điểm này chính là sự thận trọng, nếu không bạn sẽ bỏ lỡ điều gì đó hết sức giá trị đấy. Lắng nghe những thông điệp mà cuộc sống mách bảo, bạn sẽ thấy có thêm những mách nước thú vị. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, tị, ba. Tử vi tuổi dần, Hôm nay nhờ có lục hợp mà không khí gia đình người tuổi dần trở nên cởi mở, vui vẻ, hòa nhã hơn, thậm chí mọi người cùng nhau chia sẻ sở thích của mình không chút e ngại. Thậm chí, có những người nhận ra có nhiều điểm chung và hào hứng nói chuyện về một đam mê nào đó của họ. Điều bất ngờ thú vị nào đó sẽ mà chính ấn đưa đến với người tuổi dần trong ngày hôm nay, và chúng sẽ dạy cho bạn làm thế nào để có thể bớt cứng nhắc hơn. Hãy cố gắng tiếp thu và học hỏi, thay vì khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình nhé, nhờ thế bạn sẽ thực sự trưởng thành, Mộc thủy tương sinh hỗ trợ cho tình hình sức khỏe của người tuổi dần, nhất là ai đang bị ốm có cơ hội được hồi sức. Những ai chăm chỉ tập luyện lúc này nhận thấy kết quả thay đổi rõ rệt hơn hẳn thời gian trước đây. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, 4. Tử vi tuổi Mão. Tam hợp xuất hiện là cơ hội hâm nóng đời sống tình cảm của con giáp tuổi Mão trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu một mối quan hệ nào đó đã không được quan tâm, chú ý suốt thời gian qua thì đây là lúc để bạn thay đổi tình hình đấy, một chút nhiệt thành, một chút nỗ lực sẽ giúp thay đổi tình thế, đừng quên điều đó. Thiên ấn giúp người tuổi mão biến những điều đơn giản cũng trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Đặc biệt, nghệ thuật giao tiếp là điều mà bạn cần phải lưu tâm nhất trong ngày này đấy, đừng quên nó là công cụ để bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp. Ngũ hành tương sinh cho thấy hôm nay vấn đề sức khỏe của người tuổi mão khá tốt, tràn đầy năng lượng. Có thể sau một giấc ngủ sâu bạn cảm thấy tỉnh táo hơn, ra quyết định chính xác hơn. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí. 5. Tử vi tuổi thìn, thương quan xuất hiện khiến cho người tuổi thìn gặp những rắc rối, thế nhưng bạn vẫn có thể thoát ra khỏi những mâu thuẫn, bất đồng một cách dễ dàng. Điều quan trọng là áp dụng sự khéo léo nhất định trong ứng xử, thay vì khăng khăng tuân thủ một quy tắc lối mòn nào đó. Ngũ hành xung khắc cho thấy vấn đề sức khỏe của người tuổi thìn không được tốt lắm, có thể vì thời gian này bạn cảm thấy stress, thu bức nên ăn uống không ngon miệng, không muốn làm gì. Lúc này bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi, chọn loại đồ ăn bạn thích hơn là cố ăn món gì đó cho qua bữa.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 Kiếp tài xuất hiện nhắc nhở con giáp tuổi tỵ cần sự tỉnh táo để đưa ra những quyết định đúng đắn, đó là chìa khóa của bạn trong ngày hôm nay. Đừng ép buộc bản thân vào bất cứ một quyết định cứng nhắc nào, nếu không bạn sẽ cảm thấy rất hối tiếc sau này đây. Thủy hòa xung khắc không tốt cho sức khỏe của bạn nhất là đối với những ai đang để cho lịch trình của mình bị đào lộn vì những việc làm thiếu kế hoạch. Dù làm việc ở nhà, bạn cũng cố gắng tuân thủ giờ giấc như đang đi làm nhé. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân, 7. Tử vi tuổi ngọ, trong ngày hôm nay thì kiến xuất hiện nhắc nhở người tuổi ngọ không nên lo lắng về việc không thể xảy ra. Hãy tự tin vào năng lực của mình và thể hiện tốt nhất những gì bạn có thể thay vì ngại ngần với sự đối đầu, chinh chiến. Chỉ cần bạn tự tin thì bạn đã chiến thắng một phần rồi đấy. Ngũ hành xung khắc cho thấy sự trái ngược giữa lời nói và hành động của ai đó ngày càng lớn và khiến cho người tuổi ngọ không khỏi bối rối. Nếu bạn cảm thấy băn khoăn thì tại sao không lên tiếng đặt câu hỏi và lắng nghe những chia sẻ của họ trước, hẳn là họ có lý do đấy. Trong ngày này, vị trí của Thái Thần ở hướng Tây Bắc phía ngoài nhà kho và giường ngủ,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 Thực thần giúp sức nên người tuổi mùi nên ban phát may mắn của mình ra cho mọi người, bạn nên chú ý tới điều mà người bạn nào đó chia sẻ, dường như họ đang mong đợi sự hỗ trợ, giúp đỡ từ phía bạn. Ai cũng có những lúc khó khăn phải cần đến người trợ lực, đúng không nào? Trong ngày này, thổ thủy xung khắc không tốt cho các quyết định liên quan tới tiền bạc của người tuổi mùi, do đó bạn nhất định phải cẩn trọng, nhất là với những ai đưa ra lời khuyên thú vị liên quan đến khoản tiền đầu tư lãi lớn, thiếu cơ sở. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, 9, Tử vi tuổi thân Tử vi ngày mới 12 con giáp, thân hợi tương hại là dấu hiệu không tốt cho người tuổi thân khi muốn bày tỏ suy nghĩ của mình vào lúc này. Dù sao những suy nghĩ của bạn chỉ mang tính cá nhân, bạn nên xem xét thêm trước khi nói ra điều gì đó. Chính tài nâng đỡ cho người tuổi thân có cơ hội cải thiện tình hình tài chính, có thể bạn được ai đó hoặc người thân trong gia đình hỗ trợ vấn đề liên quan tới tiền bạc. Thậm chí dù đó là khoản nhỏ nhưng rất đáng quý, đáng trân trọng vào thời điểm này đấy nhé. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày mùng 9 tháng 4 năm 2021 là ngày Tam Nương Sát, theo quan niệm dân gian ngày này được xem là ngày xấu. Ngày này kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, mùi, 10. Tử vi tuổi dậu. Trong ngày hôm nay thiên tài xuất hiện là dấu hiệu tốt, có thể nói là phao cứu trợ cho người tuổi dậu trong giai đoạn khó khăn hiện tại khi có ai đó hỗ trợ bạn một khoản tiền hoặc một món quà có giá trị tiền bạc hoặc tinh thần. Không có điều gì quý giá hơn khi bạn được giúp lúc bản thân đang cảm thấy hoang mang như hiện tại đâu, vì thế nhớ bày tỏ lòng cảm ơn bạn nhé. Kim thủy tương sinh hỗ trợ cho những ai đang muốn cải thiện mối quan hệ hiện tại, nhất là đối với những cặp đôi đang muốn hóa giải những căng thẳng, mâu thuẫn trước đây. Một số người độc thân có cơ hội tìm người phù hợp và mang lại cho bạn niềm hy vọng mới. Ngày tốt theo nhị thập bát tú nhắc nhở người tuổi dậu nên kiêng cữ, khởi công tạo tác việc gì cũng không tốt. Kỵ nhất là chun cất, sửa đắp mồ mả, đóng thọ đường. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Tỵ, 11. Tử vi tuổi Tuất. Thương quán xuất hiện khiến cho người tuổi Tuất cảm thấy vô cùng thất vọng, chán nản, Tuy nhiên, bạn nên có thái độ tích cực và vui vẻ hơn, nhờ thế bạn sẽ thấy mọi thứ đi qua một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Đừng trầm trọng hóa vấn đề, nhất là khi bạn không buộc lòng phải làm như thế. Trong ngày thứ sáu này, thổ thủy xung khắc nhắc nhở con giáp này nên cẩn trọng với các quyết định liên quan tới tiền bạc. Có thể bạn tưởng rằng mình đủ thông thái và tự tin nhưng tình hình hiện tại luôn khó đoán vì thế đừng cố đoán già đoán non kẻo mất tiền lúc nào không hay. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay cũng là ngày 28 âm lịch nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ Mão, Dần, 12, Tử vi tuổi Hợi. Hôm nay do ảnh hưởng của Hợi Hợi tự hình nên con giáp tuổi Hợi có xu hướng suy diễn về mọi chuyện đang xảy ra trong ngày hôm nay. Nếu bạn không kiểm soát tốt cảm xúc của mình thì sẽ có xu hướng hờn giận và nóng nảy vô cớ. Sức mạnh nào đó sẽ được trao vào tay người tuổi hợi trong ngày có chính quan tương hỗ, tuy nhiên hãy học cách sử dụng chúng thận trọng thay vì bừa bãi,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 Thank you.